Ai... Trời ơi, tính ra cái chỗ này ngày xưa chính là ngôi nhà của Sammy mà bây giờ nó đã biến thành một bãi đất trống rồi. hay bao nhiêu kỷ niệm ở đây từ cái thời điểm mà Sammy vừa mới chuyển vào lớp đến lúc mà Sammy quay trở về thế giới phép thuật thì ở chỗ này chính là cái nơi có rất nhiều kỷ niệm của mình và Sammy. Hay, vậy mà ngôi nhà ấy bây giờ đã biến mất rồi. Hay, <laughs> thật là biết bao nhiêu kỷ niệm nha. Ủa, có cái ánh sáng gì chiếu chiếu bên kia vậy ta? Có gì tím tím ở đó vậy? Ờ, từ từ để mình qua xem coi Ủa, Ủa? tại sao ở đây nó lại có một cái rương ta Ờ, Ủa, tại sao ở đằng sau cái cây này lại có một cái rương nha Chuyện gì vậy, Tao để mình mở ra mình xem thôi cái rương gì vậy <gasps> Ủa, trong đây nó có cái chổi thần nè Ui, trời ơi Ui mấy bạn ơi, ở trong đây nó có cái có cái chổi thần mà ngày xưa mình hay dùng gọi là để mình gọi là mình mình mình, bay bay nữa bạn. Ui, giờ con bay được không ta đâu thử đây uh, vẫn còn bay được nha bạn nha trời ơi, xịn vậy ta ok đâu để mình mình thử mình dùng mình thử mình mình bay lên trời coi ấy ui trời ơi nó bay cao quá bạn ơi tính ra là đến tận bây giờ mà cây chổi vẫn còn dùng để bay được mình tưởng là nó bị hỏng mất tiêu rồi chứ ok đáp xuống đất nè ấy rồi xong đá cây luôn ấy da rồi xong đập mặt vô cây luôn trời ơi <laughs> tính là nhớ ghê luôn các bạn cái cây cái cây chổi thần này là sammy tặng mình nè ủa mà sao bà để đây ta rồi trong đây còn mấy cái bình thuốc gì nữa nè ờ thuốc tuổi trẻ ủa là sao ủa cái gì bình thuốc tuổi trẻ nè rồi bình thuốc tuổi già rồi cái bình thuốc gì đây thuốc sức khỏe Ô, thuốc chi nhớ Wow Thì ra là ở chỗ này nó có gọi là mấy cái bình thuốc các bạn ơi Ui, có khi nào bà Sammy bà lo lắng rằng là mai này mình sẽ gặp cái gì đó gọi là nguy hiểm Cho nên bà Sam bà để ở chỗ này cho mình không ta à. Thôi, đúng là Sammy hey, Ngay cả khi Sammy quay trở về thế giới phép thuật Sammy vẫn còn quan tâm đến mình đấy bạn ạ à. Để lại mấy cái bình thuốc cho mình nữa nè ờ, Mà khoan, thuốc tuổi trẻ nghĩa là sao ta Một phút Ồ, có nghĩa là mình chỉ cần uống cái thuốc này vào á Thì mình sẽ trẻ lại hả ta Ồ, cái gì mà hay vậy? Còn cái này là thuốc tuổi già nè Là chắc là nó ngược lại với cái thuốc tuổi trẻ là uống vô sẽ bị già đi thì phải Còn cái này là thuốc sức khỏe à, Chắc là uống cái thuốc này vô là sẽ khỏe mạnh lên nè Ồ, có khi nào bà Sammy á Bà sợ rằng là mai này mình sẽ già đi Lúc đó mình sẽ già yếu đi rồi á Bà sợ mình sẽ bị bệnh cái kiểu cho nên bà bà để cái bình thuốc sức khỏe của mình <laughs> Rồi bỏ đi đây, thuốc trí nhớ À, chắc là uống cái thuốc này vô chúng ta sẽ phục hồi lại được trí nhớ nè Ghê nha, ghê nha <laughs> còn ở đây là ừ. cái cây chổi bay ngày xưa Sammy từng tặng mình hey, tính ra là bà Sam này á bà vẫn còn nhớ là mình ngày xưa rất thích cây chổi bay này chứ bà để lại cho mình nè <laughs> trời ơi à. đúng là Sammy lo lắng cho mình từng chút một chút một <laughs> à. thôi rồi bây giờ mình phải đem mấy cái bình thuốc này mình vô mình khoe cho cá con mới được để cho nó nhớ lại <laughs> ngày xưa chắc cá con cũng đâu có biết gì về phép thuật đó đúng không vô khoe vô khoe mới được à, Oh, chào ờ. Phong Cận À ờ. nhầm chào Phương Cận mới đúng Trời à. ơi bác cứ bị nhầm con với ông nội con đó à, Dạ dạ con chào uh, bác Kairon Có chuyện không bác Ôi trời đất ơi bác định ra đây á, để hoài niệm lại một tí thôi Nhưng mà tiện hãy gặp con á Hey, bác nhờ con nhắn nhủ tới ông nội cái điều này tí được không à, Ông nội của con á là Phong Cận hả Dạ có chuyện gì không hey, Sắp tới á, là ba ngày nữa Là cả lớp á, sẽ gọi là họp lớp nhưng mà bây giờ hợp lớp mà thiếu đi phong cận á thì rất là buồn luôn Cho nên con có thể nhắn với ông nội của con á là sắp xếp thời gian để có thể về tham gia tiệc cùng mọi người được không? À, gì? Tiệc hợp lớp á? Ồ, ờ, đúng rồi các bạn ha Tính ra còn 3 ngày nữa thôi là đến buổi hợp lớp rồi nhưng mà hiện tại bây giờ mình mình đâu có bị già giống như họ đâu làm sao mình có thể gặp họ được Ôi, bây giờ sao ta <laughs> à, dạ dạ vâng à, để có gì con nhắn lại cho ông nội con cho à vậy vậy vậy vậy vậy thì được quá có gì con nhắn lại với ông nội của con nha thôi dạ, dạ. ta cũng chỉ nói như vậy thôi còn bây giờ ta về đây 50 năm rồi hy vọng là sẽ gặp lại à, <laughs> dạ tạm biệt ông <laughs> Trời ơi bạn ơi Tính ra là 50 năm rồi mà Kairon vẫn còn nhớ về mình mọi người à hay Nhưng mà giờ sao ta Mình lỡ hứa là ngày mai mình sẽ đi À không ba ngày nữa là mình sẽ đi họp lớp rồi nhưng mà bây giờ mình còn trẻ còn họ đã già rồi ừ, như vậy thì nó sẽ bị vô lý lắm có cách nào không ta à đúng rồi tính ra là mình có mấy cái bình thuốc này mà à dạ yeah, đã đến lúc cái bình thuốc này phát huy phát huy tác dụng rồi bình thuốc tuổi già có nghĩa là mình chỉ cần uống bình thuốc này vô thì mình sẽ già đi à hợp lý à cũng hay á chứ à, <laughs> vậy tính ra là mình có thể hợp lớp được á Ok, hẹn mọi người ba ngày sau Tôi sẽ gặp lại mọi người nha Ê, <laughs> ờ, Vui quá, trời ơi May mà còn mấy cái bình thuốc phép thuật <laughs> à, Trời ơi, mệt thật sự luôn á làm được cái bàn tiệc như này mất bao lâu thời gian cũng không biết nữa à. mà Nhưng mà thôi không sao Vì gọi là đây là bữa tiệc họp lớp cùng với các thành viên mọi người Thì trời mất vả đến mấy cũng chịu được à, Thôi giờ chờ mọi người nè à, Nhầm nhầm nhầm Ê cho tôi à, ăn đi Anh nhầm nhầm cái gì ông nhầm nhầm gì đấy Ông, ông, ông động vào cái gì đấy Động vào cái gì Trời ơi cà quay nè khoai tây nè trời bao nhiêu thứ ngon này hôm nay bà nấu để cho tôi ăn đúng không đấy ông dừng dừng dừng ông không được động nha đấy là đầu khoan khoan thứ nhất là ông bỏ ngay cái rìu ra dùm tôi cái ông có biết đây là bàn ăn bàn ăn thì ta dùng đũa người ta dùng thìa chứ ai đi dùng rìu hả ông bỏ xuống Ủa? bỏ xuống rìu đâu mà rìu một bên tay trái là đũa nè bên tay phải là dạ. muỗng nè hai cái này một tay xúc con gà một tay xúc khoai chiên ăn à, nhom nhom nhom nhom nhom ờ, thôi thôi thôi nữa ông muốn dùng gì thì tôi đưa quan trọng là bây giờ ông cất cái đấy đi đã thứ hai ạ à, đây là bàn tiệc để dành cho mọi người ăn chảo nữa mọi người đến thì chúng ta mới được ăn cho ai đi ăn trước cả trời nên là ông không được động đâu nha không chịu đâu cho tôi ăn đi đồ ăn ngon quá trời mua kia bò với người ta ăn cảnh sát ơi cửa đây có người không cho người khác ăn đồ cảnh sát ơi cảnh sát ơi người bắt nạt tôi thôi được rồi ông bình tĩnh ông ông ông ăn đi để tạo nữa à, cho cho ông viên kẹo này ông ăn ông kẹo kẹo kẹo kẹo kẹo trời ơi ông thích nhất là kẹo còn gì kẹo hả rồi ăn kẹo ông tí nữa phải cho tôi con gà nghe rồi rồi rồi biết rồi biết rồi biết rồi đừng có động vào nha trời ơi giờ biết rồi tí ăn con gà ngon quá ngon quá Việt Nam Racing Boy Việt Nam Racing Boy ơi, ông nội này đi nhanh lên làm gì cà rê cà rê vậy ông nội Việt Nam Racing Boy Việt Nam Racing Boy yeah yeah trời hết trơn rồi giờ hai hai đứa mình mới lép sát tới kìa trời ơi hai người đang đi bằng cái gì vậy trời đi à, bằng điện nè bộ không có mắt thì sao mà không thấy vậy trời, vô gì anh gọi bạn tôi mà ông nói vậy à trời bà biết sao cái ông nội nè bảo bao nhiêu lần rồi đi xe đi không chịu bắt gọi là cà lết cà lết cái thuyền này nè trời giờ mới tới nè trời đất ơi biết gì nghe đi cái thuyền này á đi bộ còn nhanh hơn á trời đất ơi biết sao không hồi trẻ cái ông nội này nè trời làm racing boy lúc nào ông chở tôi bằng xe hết trơn á giờ già rồi con còn còn con sức đâu giờ phải lái thuyền thôi mà lái thuyền cũng racing boy nữa trời ơi tôi tức ghê trời cái thuyền mà ông lái sinh được hả ông nội trời đất ơi cái đó người ta gọi là đam mê mà đam mê bất diệt mà rồi rồi rồi rồi được rồi biết rồi biết rồi vào bàn đi vào bàn đi này này hai người ngồi chỗ này chỗ này chỗ này trời trời rồi rồi rồi biết rồi ăn thịt gà muối ăn thịt gà ơi ông bị gì vậy ông có thể bình tĩnh được không cắt dùm tôi hai cái điều được không ăn thịt gà tôi muốn ăn thịt gà cơ à hôm nay làm gì ở đây có tiệc cả ủa sao chung sớm ngủ tôi em với ông nội Ủa? anh bạn anh bạn già cuối cùng anh bạn già cũng tới rồi hả ờ ờ mọi hôm nay mọi người làm gì ở đây đông đủ vậy trời đất ơi hôm nay mọi người mời ông ngoại đi học lớp chứ sao đừng nói ông quen nữa đúng không à học lớp học lớp trời quên quên già lú lẫn rồi quên trời rồi ra đây ngồi kế tôi nè tôi có gà tí tôi chia cho ông một nửa con gà ngon lắm ê ủa mà mọi người ơi bây giờ chúng ta còn thiếu ai vậy à, đâu để tôi xem nào à, hình như chúng ta còn thiếu phong cận với sammy thì phải ôi chà ông bạn già phong cận tì gì của chúng ta nhưng mà bây giờ á phong cận đã đi gọi là qua nước ngoài sống rồi làm sao có thể về để hợp lớp với chúng ta được đây à, hay Trời ơi mọi người ai cũng đến đây họp lớp Mà ai cũng nhớ đến mình hết ừ, Trời ơi cảm thấy thương mọi người quá à. Ai cũng đã già hết rồi hay Già rồi mà vẫn còn họp lớp mấy bạn ơi Thời luôn rớt nước mắt Trời ơi trời hay Nhưng mà không sao Hôm nay tôi đến đây là để tôi họp lớp với mọi người nè Cho nên là yên tâm Vẫn sẽ có tôi ở đây nha hay Cũng may là ở đây mình có một số những cái loại thuốc phép thuật này để coi coi Hình như là nó có cái thuốc tuổi già thì phải À đây Đây rồi thuốc tuổi già đây rồi hmm, Với cái thuốc này nè mấy bạn ơi Mình chỉ cần uống cái thuốc này vô video á nha là mình có thể già đi trong vòng một ngày ừ, và hết một ngày đó thì mình sẽ trẻ lại chắc là bây giờ mình sẽ uống cái thuốc này vô để mình già lại bằng mọi người sau đó mình sẽ về đây mình thăm mọi người mới được hay ok chứ bây giờ mình mà gặp mọi người mọi người già hết trơn mà mình trẻ thì nhìn nó kỳ lắm ok uống vô thử nha nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm nhầm chiêu <laughs> ờ, ờ, ờ, ủa một khoan ủa ủa cái gì cái này là khuôn mặt của mình lúc già hả ủa cái gì ra vậy Trời ơi, sao mình nhớ lúc mà mình còn trẻ nhìn mình đẹp trai lắm mà sao tiên mình già đi cái mặt mình nhìn thấy ghê còn súng răng nữa trời. Cái gì mà ghê quá vậy? Trời ơi trời. Ê, thiệt cũng á, chẳng lẽ mai này mình già mình sẽ xấu như thế này sao? Ôi ôi không được không được rồi. Thôi nhưng mà thôi kệ, già một ngày thôi mà ôi nhìn ám ảnh vậy ok có cái bình thuốc cho nè rồi bây giờ mình đã già nè bây giờ mình sẽ đến mình thăm mọi người để coi mọi người có bất ngờ không nha <laughs> <laughs> Xin chào tất cả mọi người Tôi là Phong Cận đây Mọi người có nhớ tôi không Ủa mọi người Phong, Phong Đây là Đây là Phong Cận Phong ờ. Cận Ờ cái gì vậy Cái gì vậy cái gì vậy Mọi người bình tĩnh Cuối cùng ông cũng đã về rồi sao 50 năm qua ông đi đâu Tại sao ông không cho tiền À lộn tại sao ông không gửi tiền À lộn tại sao ông không nói tin tức gì cho mọi người hả Trời cái gì mà tôi đi xa rồi Mọi người cứ đòi tôi gửi tiền Cái gì vậy Cái gì mà gửi tiền ông nội Ơi ông tôi lộn, Nó nhầm ba lộn Tôi uh, tính ra là tôi cũng đã đi lâu lắm rồi 50 năm rồi giờ quay về gặp mọi người nè Tôi biết hôm nay là ngày chúng ta họp lớp đúng không Cho nên là tôi phải về nè Mọi người gặp tôi mọi người có vui không Trời đất ơi đúng rồi bạn đâu Trời ơi lâu lắm mới gặp rồi Trời ơi tôi cảm động quá khi mọi người vẫn còn nhớ đến tôi Thì tính ra bây giờ anh em chúng ta ai cũng đã già hết rồi ha Thôi trời ơi tôi vui quá Ủa mà hôm nay mọi người đông đủ ghê nè Hợp lớp tôi tưởng là sẽ thiếu một vài người chứ Ai về đâu đông đủ ha <laughs> Ủa khoan ông dịch đâu Trời ơi thiếu làm sao được Ông dịch đâu ông, ông dịch, dịch đâu trong Ê, kìa À vịt uh, vịt uh, vịt thì thông cảm, vịt dạo này giá nên là bị lẫn nói chung là tính giờ mình như con nó dễ quên. Ăn gà rán, mui cho vịt ăn gà rán mọi Trời ơi. Happy birthday. Trời ơi. Gà đi. Tôi không ngờ, tôi không ngờ cũng có ngày ông vịt ông kiểu khùng khùng điên điên như thế này sao? Nhớ ngày xưa ông vịt ông gọi là thông minh lắm mà sao bây giờ ông bị như vậy vậy? Ủa, Ủa? ông ông già rồi ông vậy hả mọi người? Đúng rồi, già bị lẫn rồi á, không biết gì đâu. Đó. màu xanh này nhìn quen quen ta trời ủa dịch ông không nhớ tôi à tôi là phong cận Môi à. đây là nào vậy tính đến anh nhà đắng tôi kìa tôi ký đầu nó cái được không được ký thử coi Ê, cái gì cái gì cái gì vậy cái gì vậy cái gì vậy cái gì vậy mà dịch ơi là dịch ông không nhớ tôi là ai hả dịch tôi là phong cận nè trời ơi lâu ngày quá không gặp mà ông nhớ tôi hả phong cận đúng rồi phong cận đây mọi người ơi đó. là phong cận nè đúng rồi ừ. tôi phong cận này ông nhớ tôi hả trời ơi Ủa, không thằng nào chạy cái à, ờ, thôi thôi kệ ổng đi tí nữa chúng ta bắt đầu chúng ta giải thích cho ổng sau ha mọi người còn bây giờ thì à, à quên tôi quên mất chưa giới thiệu mọi người đây chính là gọi là gì ta à, cháu của tôi đây là bà gì ta à, phương cận cháu của tôi hôm bữa nó đến thăm mọi người mọi người nhớ không à. nhớ nhớ nhớ chứ à ok thôi Hai được rồi đừng ăn gà rán của tôi nha ờ yên tâm đi tôi không ăn gà rán của ông đâu mệt quá rồi. thôi giờ mọi người vô ghế ngồi mọi người ơi vô ghế ngồi anh em chúng ta lâu ngày vô ghế ngồi vô ghế ngồi ơi vô ghế ngồi sim ơi Thôi, Đúng rồi, đi ra chỗ khác đi, để tôi ngồi đây không cần Thôi, để tôi quay, tôi tôi ngồi chung với ông Siro Đó, mọi người ngồi bên kia đi <laughs> Cái gì vậy, Kairon? Hả? Ông muốn ngồi kế bên tôi hả? mới gặp rồi Đúng rồi, bạn đừng lâu ngày mới gặp ngồi cạnh nhau luôn Ok, vậy tôi được để ý đâu. lâu ngày rồi mới gặp lại ông, ông hối luôn vậy ủa à ngày xưa tóc tôi nhiều lắm mà lâu ngày quá tôi già đi rồi phải đầu hối chứ sao ông nhìn ông dịch kìa già xong đầu chọc luôn kìa trời ơi trời <laughs> okay. trời ơi cái bàn đồ ăn hôm nay ngon ghê nào là heo quay nè rồi gà quay nè tùm lum luôn ủa cái bàn này ai nấu vậy hay là ai mua vậy ngon vậy hả trời ơi tôi nè bàn của tôi đó tôi đó ui ca mui nấu hả bàn thay cho tôi đó trời ơi ca mui ờ, nấu đồ ăn là chỉ có ngon này là thôi tôi nấu mà hả à, gì Ê, ông ông ông ông bị quên trí nhớ chứ không phải là nhầm trí nhớ nha ông đừng có nhận vơ như thế nha trời ơi đồ ăn này là ca mui nấu mà chứ siro nấu hồi nào siro xạo ông già rồi sao ông nấu ăn được ông là con trai nữa sao ông nấu ăn giỏi bằng ca mui được đúng không tôi Ôi. tôi mở quán bán bún á tôi nấu bún ngon ca mui không tôi bún này tôi nấu nè Trời ơi, xạo xạo thôi Thôi được rồi Thôi bây giờ chúng ta cùng nhau nhập tiền nè mọi người ơi Chúng ta cùng nhau nhập tiền thôi Trời ơi, à, mọi người ơi Trời đất ơi, Ê, chưa đủ người mong nhập tiệc cái gì Trời quỷ là ngoài ừ. Ủa, còn thiếu ai đâu, tôi thấy là đông đủ rồi nè Phong Cận nè, Kairon, Simi, Mr. Dịch, Siro, Camui ừ. Đủ hết rồi bạn Trời ơi, thiếu một người mà ông còn không biết nữa Sammy chứ ai nữa, ông quen hả à à sammy hả ôi, ôi, chết rồi bạn à. ơi giờ sao ta chết rồi ờ. tính ra là sammy ủa mà sammy đâu có ở đây đâu chết rồi giờ sao vậy ơi à, ơi ủa cho tôi hỏi cái coi ủa sao tôi nhớ là bà sammy bà bà bà biến mất ở đâu á hình như là bà có đi nước ngoài chung với ông không sao tôi hôm thấy bà xuất hiện vậy à, sammy hả à, sammy thì giờ sao trời giờ biết nói sao ta tính ra bây giờ sammy về thế giới phép thuật rồi sammy đâu có ở đây đâu mà mọi người á thì thì thì muốn muốn gặp sammy giờ sao ta Xin chào mọi người Ủa? Hả? Ủa? Sammy? Ủa? Ủa? Sao sao bà lại ở đây? Ủa? Sammy hả? Ủa? Ủa? Ủa? Ủa? Sam? Ờ. Tôi tôi tôi tưởng là bà bà đang ờ, ờ, à, à, mọi mọi người ơi Sam Sammy tới nè Sammy về rồi nè mọi người Ôi, trời ơi trời đất ơi trời ơi còn chờ gì nữa vô ăn thôi ủa Sam trong 50 năm qua bà đi đâu vậy hả À trời đất ơi tôi qua đi nước ngoài sống mà Đâu bây giờ mới về nè Về thăm mọi người nè Trời ơi nhớ mọi người quá hả? à. Trời ơi không ngờ Trời ơi tôi không ngờ là bà bà bà quay về đây luôn á Trời ơi vậy là lớp chúng ta hợp lớp đầy đủ mọi người luôn rồi yeah, <laughs> Qua Mỹ rồi biết nói tiếng Anh không? hả ừ, ừ. biết chứ trời ơi biết nói tiếng anh này hello là xin chào goodbye tạm biệt đó đó dạ, đúng rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, rồi, ok ok bà mọi, mọi người mọi người vào đi ờ sim sim sim sim vô chú đi tôi tôi nói chuyện với sam xíu <laughs> đi vô vô chú đi ờ, ủa ủa sam sam tôi hỏi nè ủa ừ. tôi nhớ là bà bà đang ở thế giới phép thuật mà ủa tại tại sao bà lại qua về đây ừ, thì mọi người học lớp mà tôi phải về chứ à, trời ơi ủa mà tự nhiên không biến thành già gì đâu biến già già đẹp đẹp xíu tiền biến thành già cái mặt đầy nít đầy nít nhăn nè trời trời đất ơi già vẻ như thế này chứ ông bảo già còn đẹp nữa hả già này là được lắm rồi ông nhìn ông lại coi trời đầu Ủa? quái răng răng còn xuống kìa Ủa kệ tôi đó kìa Kệ tôi, tôi già, ờ. tôi tôi bị vậy nhưng mà nhìn nó nó nam tính thấy không? Nó phải râu ria vậy nhìn nó mới nam tính thấy không? Tự <laughs> lao. Ờ, thôi thôi mình thôi được rồi. Bây giờ á, chắc là tôi nghĩ là mọi người cũng đã già rồi, cho nên mọi người cũng không còn nhớ bà ừ. chính là người của thế giới phép thuật ở đâu. Cho nên thôi, chúng ta cứ uh, giữ kín chuyện này đi ha. Ừ, ok. Rồi ok, giờ giờ giờ Sam Ôi mọi người ơi vui quá Hôm nay Sammy về rồi ơi các con đi qua kia ngồi đi Cá cá con cá con nè Đi qua bên kia ngồi đi Để cho gọi là anh ngồi chung với Sammy coi Qua bên kia qua bên kia không chịu rồi rồi sam sam vô ngồi liền đi sam trời ơi dừng mừng quá mừng quá Ây, vậy là lớp chúng ta lớp chúng ta hôm nay đã hợp lớp đầy đủ được 7 người rồi nè không thiếu một ai luôn vui quá trời vui luôn mọi người ơi <laughs> trời ơi trời ơi trời ơi mừng ghê á trời ừ ủa gì mà dịch khóc vậy ủa gì ừ. ủa gì khóc vậy trời thêm một người nữa tới là phải chia gà quay mất rồi cái gì vậy thôi được rồi ông ăn cái con gà quay của ông đi không ai thèm thèm thèm dành với ông đâu mà ông khóc không ai thèm đâu tự lao thiệt bữa mọi người bảo tôi ăn gà quay nè cái gì vậy ủa gà quay rồi ủa gà quay rồi trời ơi ông siro này ác quá nha ăn ăn con gà quay của ổng tẩy lao thiệt chứ thôi mọi người nhập tiền đi nào mọi người ơi nhập tiền nhập tiệc đây bây giờ để tôi thử trước nha để xem coi à, à ở chỗ này là tôi thấy có cái ờ, dĩa súp gì ngon quá nè để tôi thử miếng nha hình như cái này là súp cá muối nấu phải không nha ừ đúng rồi đúng rồi tôi nấu ra tôi nấu ra tôi là oh. đầu bếp năm sao rồi ông ông nói hả đâu để tôi thử miếng coi ngon ngon ngon ôi ngon ngon ngon ghê á ngon ngon ngon tất nhiên rồi tất nhiên tôi nấu mà <laughs> ngon ngon ngon thiệt á ngon thiệt cái gì mà cái gì mà ngon mà vậy cay ron ăn thử miếng cay đây để mình ăn thử ờ. Wow, Ôi, ngon ngon, ngon. ngon. Mấy cái vị đó, xương nấu 10 năm đó nó nó, nó ngon thiệt <laughs> Trời đất ơi ơi ngon nhở <laughs> thôi được rồi ôi nhưng mà nhưng mà đồ ăn này coi, coi cái bộ ngày xưa ca mui nấu đồ ăn ngon lắm mà giờ già rồi nấu ăn ngon hơn nữa ha <laughs> quá đúng mui nấu ăn xong á là vịt lần nào cũng ăn hết mà Trời, đúng rồi đồ ăn mui nấu ngon mà rồi rồi ha bạn ha mấy bạn ơi mấy bạn đã hiểu lý do vì sao mà ông dịch ổng bị vậy chưa mấy bạn <laughs> lý do vì sao mà ông dịch ông bị khủng khùng vậy chứ bạn là do là ổng gọi là ngày nào cũng ăn đồ ăn của ca mui các bạn cho nên là bây giờ là ổng bị khủng khùng vậy luôn bạn coi thiệt ăn miết giờ hỏi cái đầu luôn ghê dữ vậy ừ. ăn xong miết hỏi đầu đúng rồi ca mui nấu đồ ăn sao mà dịch ăn dạ. xong dịch hói đầu luôn ghê thiệt <laughs> thôi ê nhưng mà ăn đồ ăn nha cái này là do ổng nha nhưng mà tính ra là bây giờ tự nhiên thấy mọi người già hết trơn rồi sao mà tôi nhớ lại cái thời tuổi trẻ ghê ha mọi người ha đây mình nhớ là tuổi trẻ của mình á tuổi trẻ chúng nó ấy lộn nhầm tôi nhớ lại cái thời tuổi trẻ của tôi á ngày nào cũng làm racing boy á không đấy gọi là đi ra trường nè không cầm chiếc xe em cái nào cũng phải gọi là mê luôn vậy mà bây giờ hài hết sức rồi <laughs> đúng rồi nếu những bạn nào mà có xem những cái tập gọi là trước kia lúc mà mình còn đi học á thì mình nghĩ chắc các bạn cũng nhớ rằng là Kairon đã từng là một racing boy đúng không nào để nhớ lại ký ức ngày xưa coi nhớ lại coi cái gì vậy? Tay đua đến thật. Ê, cái gì vậy? Dừng lại nhóc. Dừng lại, dừng lại, dừng lại tao nói nghe. Ủa, ủa gì vậy cái đó trời. Bạn đi ra cho mình đi vào trường học không thôi là thầy cô la mình á. Trời giờ học mất rồi đó mấy bạn nhớ chưa mấy bạn đã nhớ chưa hey ôi nhưng mà tính ra bây giờ già rồi không còn lái xe được hả Kyron trời đất ơi bây giờ mình lái xe cái gì nữa bây giờ sức yếu hết trơn rồi bây giờ chỉ lái được cái thứ này thôi nè đâu à, có gì à, đâu à, lột đâu. Nè, đó đó lấy lấy được này nè <laughs> giờ lấy thuyền hả thôi được rồi à, cay à đúng rồi cay à tôi nói ông nghe nè mặc dù là ông đã già rồi ông bị chậm chạp đúng không nhưng mà không sao tôi ở đây tôi có một cái loại thuốc nó có tên là gì ta thuốc sức khỏe cái loại thuốc này rất là bổ nha ông chỉ cần uống vô á là ngay lập tức là ông sẽ gọi là sức khỏe của ông sẽ được cải thiện và ông sẽ khỏe mạnh rất là nhiều hiểu không Ghê không? Ghê vậy? Nghe ông à. Dạ. Ờ, Canada Nobita quá vậy? Đúng rồi nè, hãy thử đi, uống thử bình đi là ông sẽ thấy được. Ờ à, khoan từ từ, khoan từ từ từ từ uống nửa bình thôi ông nội chừa nửa bình ở trong dịch chứ tôi thấy ông dịch ông cũng ờ, hơi bị yếu yếu rồi đó à, à, à, rồi ok để tôi uống nửa bình ok rồi rồi rồi, để đây đây cho tôi để tôi thử rồi ok Wow! Oh my god! Trời đất ơi, dẻo như hay quá. Wow, cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời đất ơi, uống cay ông làm cái gì ông nói? Cái gì mày? Trời ơi, <laughs> mới vừa uống vô xong cái đầu nhảy hip hop vậy? Dữ vậy? Ui, khỏe dữ. Trời trời đất ơi ui cảm giác như là bây giờ mọi nguồn năng lượng đang gọi là tràn kề trời đất ơi tôi thấy nhảy rồi trời thấy tôi dẻo dai không wow dẻo dai thiệt ghê thiệt trời ơi trời rồi đây đây đây dịch dịch giờ tôi nói ông nghe nè tôi có cái thuốc này gọi là hay lắm ông uống vô là sức khỏe của ông sẽ được cải thiện đi rất là nhiều ông nhìn thấy không cây uống xong cây quẩy luôn kìa ghê không đây dịch uống cái dịch dẻo dai quá dẻo dai quá ủa đây là thuốc gì vậy có à. bằng gà đá không à, cái này à cái này là là ờ. gì ta à cái này là thuốc nước gà ngọt, rán á thầy bảo là nước ngọt nước ngọt nước ngọt gì nước ngọt hả à thầy bảo là nước ngọt nước cái này ngọt. là nước ngọt cái dịch dịch uống đi dịch Ủa, nước ngọt hả Trời đúng rồi tôi thích nước ngọt lắm á uống cái này vô rồi từ từ uống coi giống có ca không à ngon rồi quên ra Ủa? gì vậy? Ủa? Cái gì vậy? Wow, Ủa? có sao không vậy? Ông tận Mèo Simi Ủa sao mọi người ở đây vậy? ủa dạ. ủa trời ơi ông dịch nhớ rồi nè ông dịch ông vừa uống vô cầm ờ à, dịch dịch tôi hỏi ông này nha một cộng một bằng mấy dịch một cộng một bằng ba à, bằng hai à một một hai trời ơi đó mấy bạn thấy không ông dịch trước kia ông già đi rồi xong bắt đầu ông khờ khờ lẫn lẫn rồi giờ ông uống cái thuốc này vô mình cái ông ông khỏe lại à trí nhớ ông gọi ờ, là bình thường trở lại à, ông thông minh lại rồi các bạn à ôi ôi lại đây ấy ở ờ, chúng ta đang hợp lớp Ủa? chúng ta đang hợp lớp với nhau trời ơi thấy không dịch khỏe rồi nè Ủa, rồi, okay. hợp lớp hả đúng rồi còn ở đây đúng đúng không anh thử đi tôi, tôi nấu riêng cho ông đó ờ, đúng rồi ờ, Trời ơi, <laughs> dạ. đồ anh gì mà trời ấy? Ê này này này nhá Đó giờ là ông toàn ăn đồ ăn tôi nấu cho ông nha Bây giờ ông khan dở là sao là sao ý ông là gì hả Đó là đồ ăn bà Ờ dịch dịch dịch dịch Bà nấu nấu cũng ngon đó bà giữ bà ăn đi Dịch dịch dịch dịch ông ông ông lại đây ông lại đây tôi nói ông nghe nè Ông ông có biết lý do vì sao mà đầu ông chọc lóc không Ủa đâu chứ sao Ủa tắt rồi Ờ Đầu ông chọc lóc á là do ông ăn đồ ăn của của, của Camui nấu á cho nên đầu ông chọc luôn á kìa không Ủa sao được à, không ơi. Trời xong Thả gì đâu Trời cao bui này Bà đã khiến cho tôi già nua đi rồi mất tóc luôn Trời đất ơi quần áo tôi mặc kiểu gì trời mặc phong cách gì trời Trời ờ. ơi Tuyệt vời luôn, cho mui Bà đã gọi là khiến cho tôi bay màu tuổi trẻ rồi Alo Ê, Thôi, được rồi Tôi mày nữ Thôi được rồi, còn siro nè, siro rồi, đây đây siro rồi đây Tôi ở đây, tôi có một cái lọ thuốc, cái tên là thuốc trí nhớ tôi biết là ông già rồi cho nên là ông hay quên á cho nên tôi có cái lọ thuốc này ông chỉ cần uống cái lọ thuốc này vô thì trí nhớ của ông sẽ được cải thiện rất là nhiều đúng ông sẽ nhớ được hiểu không rồi uống đi ồ ủa mà thuốc này làm gì vậy thuốc này à, à trời ơi ông mới vừa nói xong ông quên luôn các bạn ơi đó mới vừa nói ông quên luôn đó thuốc này hả à, thuốc này uống vô để cải thiện trí nhớ rồi uống đi thuốc này uống vô miếng trên nước bò uống đi à, ngon không ngon không ngon quá dạ. ta trời cái gì nó thanh ta mà nó tôi nhớ rồi ngày hôm qua tôi làm mất chìa khóa xe tôi nhớ ra rồi thì <laughs> ha tôi dạ. để quên tôi để quên nhà cây con ờ wow trời ơi mày thấy không mày thấy ông siro vừa mới uống thuốc vô cái thôi là siro cải thiện được trí nhớ luôn kìa trời ơi hả gì vấn đề là là dạ. là là rô qua nhà cây làm gì Ờ, à, ai biết à, qua chơi người ta qua chơi người ta qua mở nhạc già mà còn sung lắm nha anh quẩy nè đó quẩy quẩy quẩy ghê qua trời nhà hai hai ông mở mở nhạc quẩy trời ơi tào lao rồi khoan ông ơi thôi mọi người bây giờ tập trung vào bữa tiệc chúng ta ăn uống no say xong rồi Đúng chúng ta ngồi quẩy à, à, à, ăn ăn ăn hả thôi, thôi chúng ăn ta uống thôi được không chúng ta uống thôi được mọi người chúng ta uống thôi ha chứ ờ, tôi ờ, không uống đi uống đi uống đi uống đi uống đi uống đi uống đi à, tôi ờ, tôi thấy có mấy à, tôi thấy có mấy cái chai coca nè chúng ta uống coca thay vì chúng ta à, ăn đi mọi người chứ tôi ăn no rồi tôi ăn no rồi ừ, ừ tôi ăn no rồi Mọi hết rồi vô tôi nhường cay á tôi nhường cay ăn cái cay cay ăn đi À, tôi, tôi, tôi, tôi, bạn ăn đi, bạn ăn đi chúng ờ, ta dạ. nâng ly lên cùng thổi nến đi, ờ, đừng ăn nữa Nâng ly, nâng ly nào Ok, ok, thôi mình nâng, nâng ly, ly lên nào, nào. Trời ơi Ủa, Ủa cái gì vậy xem, sao tự nhiên thở dài vậy xem À, chị là tiên tôi hơi buồn một xíu à ờ. Hả? À. Tự nhiên không buồn hôm nay mọi người họp lớp vui ơi là vui Tự nhiên bà buồn à, buồn chuyện gì hả? Ờ, à, thì đúng là gặp mọi người vui là có Nhưng mà tôi cảm giác tiếc quá à Hồi trẻ, tụi mình ít chụp ảnh á Giờ không có kỷ niệm để xem lại Giờ tụi Ồ. mình già hết trơn rồi Ừ, ừ. cũng đúng ha <laughs> Tính ra là lúc chúng ta còn trẻ Chúng ta không chụp một bức ảnh nào chung với nhau hết Bây giờ chúng ta già hết trơn rồi Chụp ảnh xấu lắm Hời, giờ sao ta? À, à, đúng rồi. À, đúng rồi. À, giờ... bây giờ tôi cũng muốn chụp ảnh nè. Có ai muốn chụp ảnh không? Chụp ảnh không? Khoan khoan từ từ à. mọi người. À. Hôm nay nè, tôi đến đây là tôi có đem rất là nhiều quà cho mọi người. Cho nên ở đây mọi người hãy nhìn đây, trên tay tôi chính là một cái bình thuốc. Và cái bình thuốc này rất là đặc biệt luôn nha. Bình thuốc này á là gì ta từ từ tôi đọc lại cái đã à, thuốc tuổi trẻ dạ. à đây đúng rồi cái thuốc này chính là bình thuốc tuổi trẻ khi mọi người chọi cái bình thuốc này vô người mọi người á thì mọi người sẽ được trẻ lại và chúng ta sẽ được trẻ lại như ngày xưa hiểu không nhưng mà chỉ trong vòng một phút thôi à, một phút đúng rồi ghê không thả một phút huy hoàng còn hơn ngàn năm bị hói ném thử ok rồi bây giờ mọi người tập trung lại đây mọi người tập trung lại đây đó cái thuốc này tôi xếp xếp thẳng luôn xếp vị trí luôn xếp vị trí luôn ủa mà mọi người không có tò mò tôi kiếm đâu ra cái thuốc này hả Ờ, ờ ha đây ờ. đâu ờ dạ, vậy ông kêu thuốc đây đâu vậy à, thuốc này à thuốc này à thuốc này là do tôi tôi tôi tự chế tạo được á ghê không thấy tôi ghê không thông minh không à, à. Ừ. chắc không dạ đúng rồi đây mọi người mọi người đứng đứng dưới đây đứng dưới đây xịt xịt xịt xịt lại gần nhau xíu đây bây giờ tôi chọi bình thuốc ra tất cả mọi người sẽ được uh, gọi là hưởng phép thuật nè ok ơi các con rồi thôi các con trẻ rồi tí nữa trẻ thành em bé luôn á thôi đi xa xa ra ok chuẩn bị nha đúng rồi đúng rồi một hai ba bấm chiêu <laughs> wow tôi trẻ rồi nè phong ơi trời ơi chúng ta đã trẻ lại rồi là cái gì trời ơi ông siro ông mới vừa trẻ lại công bắt cua luôn kìa bạn ơi trời ơi ghê thiệt wow ghê thiệt chứ không phải để bắt cua thôi mọi người trời ơi mọi người ui dạ. tôi có tóc rồi tôi có tóc rồi <laughs> tôi có tóc rồi <laughs> Mr. Dịch cuối cùng cũng đã có tóc lại nha các bạn nha ơi mọi người ơi mọi người khoan từ từ mọi người quên rồi hả cái này nó chỉ có tác dụng trong vòng một phút thôi cho nên chúng ta cần phải gọi là chụp ảnh với nhau nhanh lên nhanh lên chụp đi phong chụp ảnh ờ, không chụp ơi mọi người mọi người tôi có mấy ảnh nè mọi người tôi có mấy ảnh nè tôi có mấy ảnh nè ờ, ok ok Ê, cái ơi bé ơi, ê lộn phương cận phương cận kêu kêu cháu ông đây chụp coi nhanh lên nhanh lên nhanh lên ơi phương cận lại đây chụp ảnh dùm cho ông nội coi nhanh lên nhanh lên lại đây lại đây lại đây rồi cái Kairon cứ đưa cái máy ảnh đó cho cháu tôi cháu tôi sẽ chụp dùm cho ok rồi bây đây, giờ nha con con chụp đàng hoàng nha rồi ok nè nè nè mọi người một phút thôi đó mọi người nhanh lên trời ơi ok dạ, bây giờ nha kết vào tóc tôi lại lẹ chụp ảnh nhanh lên không thôi tí nữa là ông dịch ông mất tóc bây giờ rồi ok chuẩn bị nha nè cả mui cả mui đứng vô nhanh lên rồi ok chuẩn bị nha cười lên nè này mới vừa rồi chuẩn bị chuẩn bị nè nè đứng thẳng lên với ba làm gì ok chuẩn bị nè ba hai một chớp Thank you.